motor 0,8 nó chuyên để vắt những nguyên liệu như à, nghệ đấy hoặc là tách dầu nguyên liệu chiên hoặc là vắt à, ráo rau củ quả đấy đây là motor bé 0,8 còn dùng loại motor lớn này 1,5 kg này dùng những à, vắt những nguyên liệu nặng đấy, nguyên liệu nó độ kết dính nó cao một chút đấy. đường kính của lồng là 40 lít đường kính là 42 chiều cao 38 đây là thể tích uh, thông số của lồng trong đấy chân máy này các bạn nhìn chân máy bằng la răng ô tô này rất là chắc chắn bốn có ba chân trọi ra như thế này để à, tăng thêm độ trọng tâm cho máy đầm hơn chắc chắn hơn phần chân motor sẽ được à, bắt hàn trực tiếp vào cái giá đỡ như này luôn Đấy, có thanh đỡ như này rất là chắc chắn Đây, motor nó chạy uh, chuyển động qua dây cu loa bản A A52 máy bé này còn uh, motor bé này motor 0,8 kW đây các bạn nhìn thông số của máy nhé đây các bạn để 0,8 kW này đấy một ngựa này 1 HP phòng tua 2900 vòng phút đấy, sử dụng điện 220V motor điện một pha đây, chắc chắn các bạn nhìn này chân máy này được à, phủ một lớp sơn nha để chống gì rồi dưới sẽ có một cái bánh đà bánh đà lớn như này có vùng bi chuyển động lên trục của lồng con ở trong ở lồng trong luôn Đây. ở trong máy sẽ có một túi vắt như này kèm một túi vắt như này đây là lồng trong của nó đây và lồng trong sẽ cái tên lồng ngoài này lồng ngoài là một lồng kín như này đấy nó có đầu ra ngay chỗ ra ngay đấy thế này luôn chúng ta có thể dùng xô hoặc là chậu, khi chúng ta bắt nguyên liệu như đậu các thứ hoặc tách dầu thì à, chỉ cần uh, dầu còn uh, nguyên liệu uh, nó sẽ được cản lại ở trong đấy cái máy này thế đây là máy 40 ml. đấy tôi sẽ nhắc là máy sẽ được cấu tạo uh, rời ra độc lập thì chúng ta dễ vệ sinh máy trong quá trình nó sử dụng xong thì chỉ cần uh, nhấc thẳng lồng ngoài ra này. trong đây là lục trong của nó này nó sẽ được thiết kế dạng như tổ ong các lỗ như thế này đấy một lỗ trong khoảng độ 7 ờ, ly 7 8 ly đấy lỗ như này để nó sẽ ờ, giúp cho thoát nước dễ hơn đấy nó không bị động nước đây các lỗ được làm rất là đều nhau đấy, để máy xe dễ thoát nước hơn không có gì sử dụng ở phần dưới sẽ ở phần dưới thùng sẽ có cái mâm như này đây các bạn sẽ để ý thế này nó đấy thế này sẽ có một cái cái uh, mâm đỡ như này rất là dài thép dài như này để cố định lên uh, à, trục trong luôn đấy ăn thẳng vào trục của bánh đàn đây ở trong nó sáu con ốc này bắt trực tiếp vào cái mâm thép ở dưới để uh, tạo cái độ chắc chắn của lồng này chắc chắn luôn ở xung quanh bờ sẽ được làm cao lên độ 6 à, phân đấy trên bờ này cao lên 6 phân để à, nó sẽ cạn nước khi à, chúng ta quá trình sử dụng văng máy chạy thì nguyên liệu sẽ ở trong túi vắt bên trong và nước sẽ bắn ra tiếp ở ngay xung quanh cái lỗ này đấy và chạm vào cái thành của máy thành lồng của máy đây lồng trong này đấy và nước sẽ chảy tiếp xuống dưới cái mâm dưới này và chảy ra ngay đây đấy, nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy là đơn giản đây máy đều có một bánh đà to ở dưới sử dụng dây bản A A52 đây là motor một kỳ rưỡi cái motor dòng một kỳ rưỡi này motor lớn nó sẽ dùng dùng motor tua chậm 1400 vòng một phút đấy 1,5 kg này hai ngựa này đấy motor 1,5 kg chân máy làm rất chắc chắn như này luôn toàn toàn bộ chân máy à, bắt bên điện máy cường linh chúng tôi đều làm làm chân máy la răng ô tô rất chắc chắn dày dặn Đấy, inox 304 rất là sáng dễ vệ sinh trong sử dụng nhưng độ bền rất là cao đây, nhìn độ dài của inox đây đấy ở ngay ở trên miệng này sẽ có à, bo vào như này để trong anh trình nó văng nó sẽ không bị bắn ra ngoài tại vì là nguyên lý của nó sẽ được văng ở xung quanh máy nên chúng ta cần làm bờ vào trong này trong khoảng độ 6 à, phân này đây tầm này thì à, sẽ chắn được cái nguyên liệu chúng ta ở dưới này rồi nó không văng lên trên nhiều, nhiều bà con muốn cứ hỏi là máy có nắp ở trên không chúng ta máy này nó không cần nắp nhé nguyên liệu động của nó là máy vắt ly tâm mà nó sẽ văng ở xung quanh nó không tung lên trên nên chúng ta không cần nắp mà mở cái này nó thoáng máy kiểu như này Đấy, để như này là dùng thôi thế tôi sẽ ờ, hướng dẫn qua cho bà con cách ờ, bỏ túi vắt nhé một số bà con đã sử dụng máy mà đang ờ, thắc mắc rằng vấn đề về túi vắt như này Đấy, có nhiều người đang dùng sai cách có nhiều người là đổ trực tiếp nguyên liệu vào và buộc tấm cái túi này lại thì trong quá trình sử dụng thì nó sẽ văng văng làm rung máy đấy mà đúng của nó sử dụng đúng của nó sẽ kiểu như này bỏ túi và cái miệng tôi sẽ vắt ở xung quanh thành máy như này nhé đấy miệng nó xung quanh sẽ làm như thế này đấy còn ở trong lồng máy sẽ như thế này đấy và chúng ta đổ trực tiếp nguyên liệu vào khi nó văng máy thì khi nó sử dụng ờ, máy sẽ văng lên và nguyên liệu sẽ được lưới này cản lại ở ngay thành máy luôn đấy và nguyên liệu chúng ta ví dụ như chúng ta vắt ờ, tách dầu thì chúng ta muốn lấy bã thì bã ở ngay trong này còn những vắt đậu thì đậu sẽ chảy bã ở trong và nước sẽ chảy ra chúng ta lấy nước ở ngoài đấy bã sẽ giữ lại trong này và chúng ta đổ đi như thế đấy là nguyên lý tách ờ, bã riêng nước riêng thì bã trong trong lồng máy và nước chảy ra ngoài thì chúng ta nên bỏ máy bỏ lồng túi vắt như thế thôi và chúng ta sử dụng khi ví dụ như những nguyên liệu mà nó có trọng lượng nó khá là nặng và nó tản nó không được đều thì khi chúng ta bỏ nguyên liệu vào lưu ý một chút là chúng ta sẽ dùng à, tay hoặc là dùng à, một vật gì đấy để chúng ta sàn đều nguyên liệu nó ra để khi chúng ta cắm máy lên nó văng đều máy sẽ nó giảm cái độ rung của máy hơn đấy. thì sau đây tôi sẽ à, cắm điện thử bà con xem này đầu tiên là máy máy bé máy motor bé không phải cái loát này đây chúng ta đã đấu sẵn dây điện như này cắm tiếp vào máy chạy máy quay rất là nhanh Và đồng thời tôi cắm à, máy motor một kỳ rưỡi này đây tôi máy motor kỳ rưỡi rất là êm thì bà con có nhu cầu mua máy vắt ly tâm hoặc tách dầu tách nước thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường Cổ Điển A xóm Bảng xã Tiên Tân Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn đã nhiều nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo ngoài ra thì những dòng máy 40 lít này thì bên tôi có máy bé 20 lít và máy lớn hơn là máy 60 lít Đấy, thì tùy vào nhu cầu của từng ờ, hộ gia đình cũng như là từng ờ, nơi sản xuất cảm ơn các bạn nhớ like đăng ký kênh mình sẽ video tiếp theo